chào anh em nhé hôm nay ờ, sẽ dẫn anh em đi lắp cái bộ ờ, chuyển đổi tín hiệu quang trước tiên anh em chuẩn bị ờ, là hai cái con con vector chuyển quang này một con là con A này một con là con A anh em ạ một con là con B Đó. nguồn của con vector này với hai cái dây nhảy lan loại 1 mét một cái wifi phụ đây là wifi phụ nhưng mà nó bị nó cũ rồi nhưng mà vẫn sử dụng được anh em nhé Đó. với cáp quang nữa thôi với cáp quang bên này Đó. thôi anh em đi nhé à, cái ưu điểm lớn nhất của một cái hệ thống mà triển khai uh, mạng lan qua cáp quang thường được gọi là lan quang đấy thì ưu điểm của nó tức là tốc độ ổn định anh em có thể triển khai được thuê bao xa rất là xa tuy nhiên cái nhược điểm lớn nhất của cái thằng à, lan quang này thì anh em thừa biết là nó sẽ um, tốn kém hơn so với cái mạng lan thường tuy nhiên mạng nếu mà so sánh về một cái mạng lan thường so với lan quang ấy thì lan thường nó sẽ không đảm bảo được cái tín hiệu khi chúng ta triển khai thuê bao xa với cái ờ, bộ chuyển quang này thì cho phép anh em kết nối đến tận 25 km Tuy nhiên thì cũng ít người triển khai thuê bao mà 25 km cả Các bước để ờ, lắp đặt một cái hệ thống mạng LAN thì anh em cũng LAN quang thì anh em cũng sử dụng giống như của cái LAN thường Bước đầu tiên thì anh em sẽ triển khai là kéo dây thuê bao kéo dây cắp quang kéo từ cái điểm đầu tiên của mô đen về về mô đen phụ xong rồi anh em sẽ thực hiện là ờ, bấm cái đầu nối FC của cái cặp quang xong rồi anh em thực hiện cắm cái cắp quang vào cái bộ chuyển quang cái bộ A và B thì anh em đặt ở vị trí nào cũng được ở mô đen phụ nó phải đặt ở mô đen phụ và mô đen ờ, chính sau đó anh em sẽ thực hiện là ờ, nối cái dây lan từ cái ờ, mô đen chính sang cái ờ, bộ chuyển quang Xong bộ chuyển quang nó sẽ chạy trên cắp quang <coughs> Khi đến cái đến cấp quang xong rồi ấy, thì nó sẽ chạy qua một cái bộ con vector ở một đèn phụ từ cái con vector nó sẽ chuyển dây mạng lan lên cái wifi đấy là toàn bộ cái kết nối của cái hệ thống của lan quang bây giờ anh em mình đi nhá mình đi di chuyển nhá đây mọi người nhá đây là cái trang trại của anh ờ, chủ đây là trang trại thứ hai này từ đây kéo đi về ở bên dưới nó rơi vào khoảng ờ, hơn 100 mét dây gì đấy Bây giờ sẽ thực hiện là kéo cái dây thuê bao Đi theo cái đường điện bên này Trời xa, sự lạ đi theo cái đường dây điện này với những cái cột mà cột tre như này thì mọi người sẽ chỉ ờ, chốt hai đầu thôi bởi vì ở đây mình không thể trèo lên được những cái đoạn băng đường này thì mình sẽ phải ném cho nó lên cao sẽ lấy cái Alo Em đang ớt linh chai mới chai mới đấy anh này vâng vâng em đang kéo dây xuống alo à, chị ờ, Dung à và vâng, vâng em ờ, lúc sáng em lắp cái mạng cho chị ấy nhưng mà anh anh Cường lại bảo vâng anh Cường bảo là kiểm tra luôn cái cam ấy thì để sáng mai em làm một thể nhá chị nhá vâng vâng vâng vâng tại vì anh bảo kiểm tra lại mấy cái mắt kia xem vâng vâng vâng thế chị nhá đây làm cưới như anh làm cưới à, đến Dung quỳnh á à phương trời xa xứ lạ đôi vai gầy ôm kỷ niệm ờ, chạy Google xem bao nhiêu mét cái này chắc hơn trăm mét thôi tầm 150 mét anh em ạ Bình thường anh em sử dụng cái công cụ Google Map này để đo nhé Ở đây anh em phải đặt là vệ tinh này Vệ tinh này. Vệ tinh thì anh em mình dễ Đây trang trại này đo khoảng cách này. Ui, hạ gần 200 mét anh em ạ 170, 100 mấy Em Phước còn một cái ô điền bên này đó alo vâng gửi tin nhắn không được à ok để uh, mai em qua em đổi lại cho cái wifi nhé đàn nhà mình đàn ạ đàn cá à lắp cái cái tay của nên chỗ mình tóc đều điểm nhá có nhiều tiền kệ đợt này đi mấy nghìn ạ cả nghìn cơ bà cả nghìn chuẩn bị mưa ngay nữa đây tiếp nghìn à là gốc cá cá đợt này ăn giá đây này cá lại hay cả sống nữa à. đợt này là cá ta à à và làm nghìn à ô anh đơn nhỉ hang đưa vào cồn đấy chứ đưa cồn đấy đó à. vâng nào? nó là tạm ố này là kéo tạm cắm lô bên đêm nó lên xây xây các bên đêm với anh khăn ớt lên đấy quấy hay là con đồ năm cân ba kha là con đồ chiếng nó hô à bán máy bẩn là phải ở sau mới nữa nhiều máy nhiều cưới giờ cháu làm cháu nhà dùng đây đây tiếp nhà thiêu với nhà nhà thiêu đấy con con nào nhà thiêu thiêu ờ, à. để con uh, trứng nhà ưng nữa à ăn hai cưa xong đây để hai bốn hai bốn hai năm đến nhà đào đến nhà quê nhà đào đây hăng thiệt à nhà quê này đây ở ông chủ tịch lăng hạng này con nhà quê nữa chủ tịch lăng hạng này nha Đấy là ông tịch lăng hạng á con nhà đã hưởng á à ông này sinh năm tám mươi không à. hai mấy cửa liền này thì ba cửa liền <laughs> hôm nay lo lang đấy khai đầm phế à căn bản 10 năm trước dịch giếc à, vài nơi con hùng ấy rồi số hôm lan này ừ. mình ờ, à hay cả nó bơ mày la đang xuống đi nãy giờ đang à, cái này này vâng cái này đang cái mới là cỏ với cái nó mới chữa lại à ngay là bao khả năng à, đinh như này ngay em đi ó mắt đi từ nó mò đau nùng mò đi xả cả nó đua cả à, xong đua đi cả đó đang quay nè, xong à, đây đang lên xả mày, nãy em đi bớt lấy mông đoàn chốt tắc đứa cả này xuống nhất thiêu ấy ừ. <laughs> đang thì khó đi cho lo nghe em xuống xuống xuống lang mới đây đi càng khi càng cái như kêu xuống lăng đôi ấy hóa ra xuống lăng đôi sạt đang vai này vâng cái đang vai mà cả nên đang là đủ à. chỗ này đúng đúng này nhá <laughs> nó nghe phải vai đang nguyên đồng thẳng lên đang thẳng cái nghĩa phải toàn cái về thân cái phải đuôi vâng ăn ăn đây anh chị ăn để em buộc đi em sứa Ní ní cái đoạn này có điện chưa anh chào? Chưa. Chưa có điện à? cái à, nó sẽ hốt lòng thì nó vâng bà à đỏ ni đây này à chiều cho sâu ăn hết đoàn khất lóng này miết rồi giờ vâng Này nên là chu bì à anh? Đám cưới không? Ờ, này chu bì. À. Cả này đám cưới đây phải bớt 3 4 ngày. Nhà khởi nhá. Hãy <laughs> à. mình cả đi ăn ờ, từ 4 ngày đó kẹt cá rồi, sụt lắm này Cuối đợt này con nhiều ấy. À, con có mưa mấy con, nên đàn này mưa con này, đàn nhỏ này. À. Ê, con lợn bánh hết. Rồi lên con lợn bánh thẳng một cân bánh. Ô, cái to. À. Mới sau cá hỏng mai này hết hàng. À. à này nữa đây à. mẹ anh nữa đi ít tình lắp bioga đó giờ nội nội dung mong dùng xoay máy lắm vời à, ừ. ờ, à mà đây chi nghỉ nha đi ở khẩn hay nghỉ ở ra mặt đấy nó à Bật lên lang cái nhà lòng nhà lòng nhà lường nó nó la bia gà hai nhà chung kham không? Ó hết rồi vời. Dùng xoáy mãi. Nó nổ cơm. Cái À. lấy như thế này á nó tháo nó khi nó đây nên nó lo cái máy tổng nó đẩy lên à có chữa Rồi anh ạ, nổ nước các kiểu Mang in nhậu phết rồi cái đi lên là cái dây nó anh cho cái đi chưa cắm trên cắm đó này vâng cắm. khi anh em cắm vào mà thấy nó sáng thêm đèn này này tức là nó thông đây là mầm mất này nó bị lỏng nó sao đây anh em nhé để nó sáng thêm đèn là được và anh em cắm tiếp cái dây lan vào nó sẽ thêm ba đèn nữa sáu đèn ờ, nó sẽ thông

sáng soi đêm sầm, em còn tuổi mười lăm đang đây anh mới đắp đi lên à 204 mét anh em nhé cái à, đường lan quang này là 204 à, mét, nhìn bằng mắt thường nó khá là gần tuy nhiên nó khá là xa anh em thấy không đèn cắm vào nó, sẽ được này đây đủ đèn hai đèn đây em đây là cái con tenda này à con tp linh này tp linh này là loại thu hồi mang đến lắp miễn phí cho khách hàng trả bỏ thu tiền hòm phố mật khẩu đồng 1 đến 9 anh em nhé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hoặc là từ 1 đến 8 gì đấy không đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hay là 4 con 6, 4 con 8 nhỉ Nếu anh em không thực không không đúng mật khẩu thì anh em bấm reset rồi này. À như đấy, đây đang cắm DHCP rồi. Đây đang cắm D, đang tắt DHCP anh em nhé. Anh em thực hiện reset ở đây, có phím reset đây. Giữ vào. đấy nó nó sáng hết đèn là được ở đây thì có mỗi một dùng mỗi một mạng thôi có mỗi cái model chính với cái wifi này wifi này thì địa chỉ là chấm không chấm một anh em cắm một cổng xanh đều được nhá khi anh em cắm khi anh em cắm cổng xanh này anh em lưu ý này thì mình cắm nó sẽ thêm một cái thêm ba đèn nữa à, thông coi như là thông mạng đủ 6 đèn là là sử dụng ok anh em nhé còn hai cái đèn giữa này nó nháy nháy không quan trọng anh em đổi lại cái mật khẩu của con TP Link này cái mật khẩu nó mật khẩu mặc định này, này 3162 4879 3162 4879 username là admin password cũng là admin một chín hai chấm một sáu tám chấm không chấm một admin admin Cái con tenda này thì nó đổi uh, ờ, pad Anh em nên đổi pad trước nhé. bốn con sáu bốn con tám đi dài ờ, nha ờ cần dài dài cái đi này đỡ là chàng trai anh rồi cái nên đỡ chàng trai hai đấy chứ một khẩu bốn con khẩu bốn con sạm ấy nhá bốn con khẩu bốn con sạm cái ở đi đất tới nay rồi một khẩu là chia rồi yên thí à con một chào bà anh nhỉ hàng bố mồi đình chạm hàng bố mồi đình chạm nó ô chú cả hay này em đi đưa bố mồi đình chạm để cho nó hết chứ ờ. cái này phải phải để cờ mà à phải từ này nhỉ em cái ăn em nghiên cứu nó một cái anh hào đơn ăn không một cái này nè cái đỡ cái này còn cái đỡ hàng đới xa đuôi huế đỡ xa sát mai và rồi vâng một cái vào vùng thành ờ, cột nè một cái thành cột nè vâng. như là như là chia đôi phum như này đây cái này phum à nên anh kia chia rồi này ờ. à để mình đới dừa đi mà cầu này vâng cái tí thô gì đấy